Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì anh em xem về sơ lược những trận mình đã nhận định trước đó cho tất cả anh em. Thì mình có nhận định trước đó cho tất cả anh em là bốn trận trận Brighton với Brentford nè, Osasuna với thằng uh, Mallorca và thằng Man City với Liverpool, Chelsea với Aston Villa này nè, Bayern với với um, Dortmund nha. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận giữa Elche và Barcelona nha anh em diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 2 tháng 4 còn đây là cái đội hình dự kiến của hai đội ra sân thì anh chơi chơi với sơ đồ 343 nha anh em còn Barca đang chơi với sơ đồ 433 hàng công cao nhất là Fati và Lewandowski và Torres thì hiện tại ờ, trong trận này có sự góp mặt quay trở lại của Frankie De Jong và Aurelio nha anh em thì à, nếu mà tính trên bảng xếp hạng của La Liga thì anh em cũng thấy thằng à, Barcelona đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với à, 68 điểm sau 26 vòng đấu thì hiện tại đang cách vị trí nhì bảng xếp hạng là Real Madrid với 12 điểm Real Madrid đang có 56 điểm nha anh em thì à, Barcelona đang được có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng La Liga của mình còn trong khi đó à, trận này Barca gặp cái đội cuối bảng đó là Elche à, với vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và có 13 điểm sau 26 vòng đấu thì cái mùa này anh chơi có một sự thất bại thảm hại luôn nha anh em từ đầu mùa giải tới giờ anh chơi chỉ mới được có 13 điểm trong khi đó 26 vòng đấu rồi mà anh chơi chỉ mới được 13 điểm thì cái mùa này là cái mùa thảm hại nhất của anh chơi thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên đội chủ nhà là đội anh chơi thì trong 10 trận gần nhất của anh chơi thì anh chơi chỉ mới thắng được hai trận thắng được trước Villarreal với thắng được trước Malacca thì còn anh chơi đã để thua 5 trận và hòa 3 trận. Còn trong khi đó, anh em thấy Barca trong 10 trận gần nhất thì Barca đã thắng hết 6 trận, 7 trận và để thua 2 trận. Để hòa một trận trước uh, ờ, MU trên cúp C2 nha anh em. Thì anh em thấy cái phong độ của mùa này của cái thằng ờ, Barca đang rất là tốt. Tuy mùa rồi Barca nó có một cái uh, sự khủng hoảng về cái đội hình nhưng mùa này Barca đang có một cái sự um, hưng phấn um, rất là tốt trong những trận gần đây nhất nha anh em. Thì um, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân khách của Barca thì anh em thấy trong năm trận gần nhất á nếu mà tính trên đấu trường của La Liga thì Barca toàn thắng nha anh em toàn thắng còn tính trên ờ, tính trên ờ, đấu trường ờ, cúp C2 á, thì anh em thấy Barca chỉ để thua thằng MU với cái tỷ số là 2-1 thôi còn bao nhiêu thì Barca đang đang có cái phong độ rất tốt nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong bốn trận đối đầu gần nhất thì Barca toàn là Barca thắng không nha anh em thắng với cái cách biệt từ à, hai bàn đến ba bàn có trận chỉ có một bàn thôi và trận đó lâu lắm rồi nè, thì anh em thấy cái trận gần nhất Barca thắng anh chơi với cái tỷ số 3-0 thì mình sẽ tiến vào à, cái trận này cho tất cả anh em xem luôn thì trận đó Barca đá trên sân nhà Barca chấp với cái mã kèo là 2775 nhưng mà Barca thắng ba trái nha anh em thắng ba trái thì à, trận đó đá cũng rất là nhiều thẻ đỏ nha anh em trong mấy phút mà đã có hai thẻ đỏ thẻ đỏ của huấn luyện viên nè và thẻ đỏ của uh, cầu thủ bên phía anh chơi nữa thì uh, nếu mà hai này đá thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì anh em thấy trong những trận trận gặp nhau thì uh, hai này lúc trận nào cũng có phải từ có thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ rất là nhiều nha anh em thì còn góc góc trong cái trận gần nhất gặp nhau thì anh em thấy bên phía đội tuyển Barca là chủ động cầm banh nhiều nhất thì Barca chỉ ghi được 6 quả góc thì trận đó Barca chấp tới 4 quả góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Barca chấp góc được nha thì à, anh em cũng thấy Barca chuẩn bị um, có cái lượt thi đấu um, với cái thằng uh, đây Barca chuẩn bị có trận đấu Copa Cup Cup nhà vua nha anh em đấu với Real Madrid thì à, Barca cũng sẽ thủ chân trong cái trận này. Nhưng mà nếu mà tính theo cái phong độ của Barca thời buổi hiện tại bây giờ thì à, Barca cho dù tung cái đội hình trẻ của Barca ra thì đá cũng vẫn ăn thằng anh chơi này với cái tỷ số cách biệt nha anh em. Nhiều khi đội hình trẻ nó lại đá hay hơn cái đội hình chính nữa. Thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn nha thì cái trong cái trận mà lượt đi trên sân nhà của bách sa thì bách sa chấp tới cái mã kèo là 2,75 lần nha thì cái trận này cái trận này nhà cái đang đánh giá bách sa đã sẽ thủ chân thủ chân để đá với trận sau với Real Madrid trong cái lượt cúp Copa nha anh em cúp um, nhà vua thì um, nhà cái đưa ra với cái mã kèo là bách sa chỉ chấp 1.5 và tài xỉu 2.75 thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Barca và cái thằng Anche thì Barca thắng từ hai bàn đến ba bàn rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Barca chấp 1.5 được nha Nếu mà anh em nào đang chơi trang thì anh em không cần vô vội nhưng phút đầu thì nó không có bàn thắng đâu Anh em chờ cái mã kèo nó có thể tụt xuống còn một á Còn một thì ra sân từ tầm 10 phút đến 15 phút thì mã kèo nó sẽ tụt xuống còn chấp một quà thì anh em có thể vào cái mã kèo Barca chấp một thì tài xỉu thì anh em cứ vào mạnh vào mạnh cái mã tài cho mình nha anh em chủ yếu vào mạnh cái mã tài còn góc thì anh em cứ nằm cái mã kèo bát xa chấp góc cho mình nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì mình chốt kèo cho tất cả anh em trận này là anh em có thể nằm thằng bát xa chấp 1.5 nhưng mà anh em nào đang chơi trang thì anh em cứ chờ kèo tuột anh em hả vào còn tài xỉu á tài xỉu thì mình không có cho anh em trước trận đấu mình chờ sẽ có đội hình chính thức ra sân á, mình sẽ cập nhật trên nhóm cho tất cả anh em thì Hiệp 1 anh em cũng có thể đánh là xa chấp góc được nha.